nó vừa đủ trong thân ra thôi rồi phải từ từ hết thân viên là nó có nhiều cái hoạt động nha mọi người đây là mình ướm cái tay mình vô thử nè Từ trung tâm thành phố Bến Tre theo tỉnh lộ 885 đi về hướng huyện Dòng Trơm chừng 3 cây số, tới ngã ba rẽ trái vài trăm mét vào con đường nhựa sẽ gặp ngôi đền cổ Phú Tự, tọa lạc trên một khu đất rộng gần 1 hecta thuộc xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Vì sự hiện diện của cây bạch mai cổ thụ độc đáo ngay trước sân mà người xưa gọi là thần mai đã 300 năm tuổi, mình là đình Phú Tự. Đình Phú Tự được xây dựng từ năm 1904 là một trong những ngôi đình rất là nổi tiếng tại thành phố Bến Tre. Đình Phú Tự trước đây dùng để thờ các vị tiền bối, sau này dùng để uh, tổ chức các ngày lễ như là lễ Kỳ Yên, lễ Thượng Điền, Hạ Điền. Ngoài những giá trị tinh thần trên, đình Phú Tự còn có một cây mai rất là nổi tiếng gọi là bạch mai. Cây bạch mai này thường trổ bông vào tháng Giêng hàng năm và người ta dùng bông nó để làm trà uống rất là thơm hôm nay mình sẽ đi một vòng quay cho các bạn xem đình phú tự có những gì nha Đền Phú Tự thờ thần thành hoàng bổn cảnh được vua Khải Định phong sắc vào năm 1918 Mặc dù chưa có tài liệu nào xác định thời gian xây dựng ngôi đình, nhưng theo các bậc cao niên ở địa phương, ngôi đình được xây dựng từ trước khi sắc phong khá lâu. Đây là từ cổng đi vào bên trong đền Phú Tự. ngay khi vào đường Quốc Tử các bạn sẽ bắt gặp một cây à, một bụi cây rất là to à, bụi cây này chính là cây bạch mai khoảng mấy trăm tuổi đó các bạn lúc đầu ngôi đền được làm bằng tre lá đơn sơ do người dân đến khai hoang lập ấp xây dựng nên làm nơi thờ cúng các vị tiền hiền cầu cho mưa thuận gió hòa dần dần đình được mở rộng to hơn theo người phụ trách việc trong coi đình Phú Tự cho biết, ông bà truyền miệng lại rằng xưa kia khuôn viên đình là một dòng đất cao ráo, Cây bạch mai đã có từ trước sân Đình, đến nay đã khoảng 300 năm tuổi. Trước cây bạch mai này có một cái bia. Cây bạch mai à, được gọi là cây di sản Việt Nam tại đình Phú Tự, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre nha các bạn. thân cây bạch mai rất là to nha nhiều rất là nhiều nhánh rất là nhiều rễ những cái nhánh nó nằm ngã ra như này nè phải có những cái uh, bệ xi măng người ta đỡ cây lên nó mới có thể đứng vững được ngoài ra có những cái à, những cái à, cái giá đỡ bằng bằng sắt Gọi là bạch mai nhưng nhìn từ xa trong cây giống như cây gừa, cây sọp bởi tán cây rất lớn từ thân đến lá, hoa đều không có chút gì giống với cây mai vàng hoặc mai trắng thông thường. Đó là một cây cổ thụ sần sùi, cành lá rơm ra, ở bên này có một cái bia Ờ, cái bia được để trên một con rùa bằng đá nha trên đây có một có một cái bài thơ mời các bạn xem qua nha Hiện thân cây chính đã không còn từ lâu, nhưng từ gốc cây cũ đã mọc ra rất nhiều cây lớn, nhỏ, có thân to, ôm cả tay người lớn, vương dài năm bảy mét, xoài ngang mặt đất, tạo thành tán rộng mấy chục mét vuông phía bên ngoài chắc Lộc nghĩ là người ta đã xây mới vừa đây thôi Cái tháng này lọc đi là không có bông nha mọi người Cứ cây không vậy thôi Mà cái bông trắng của nó là người ta có thể dùng để à, người ta ướp trà hoặc là pha trà vẫn được nha Mình ướp cái tay mình vô thử nè Ngoài ra là còn có những cái nhánh nhỏ nhỏ nhỏ khác xung quanh nữa Phía bên kia là cái nhánh to nhất đó mọi người lắp cho cái cây này một cái hệ thống phun nước tưới nước tự động này. Ngoài ra cũng không giống như mai vàng, mỗi năm được lẫy lá một lần và trổ hoa vào dịp Tết Nguyên đán. Cây bạch mai này không cần lẫy lá, nhưng vẫn trổ hoa vào Tết Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng và kéo dài đến tháng 2 âm lịch. Trước khi trổ hoa, lá cây tự rụng dần rồi trong thân cành nhú ra những chùm nụ màu xanh tròn, to gần bằng trái sung những nụ hoa ấy bắt đầu nở thành những bông hoa bốn cánh trắng tinh với chùm nhị vàng và tỏa ra mùi thơm dịu, lan tỏa cả một vùng, thu hút nhiều loài ong tới lấy mật. Từ ngoài cổng nhìn vào không gian trong đình Phú Tự rất là mát tại vì có một khoảng sân rất là rộng, trong đây rất là nhiều cây xanh. Với vị trí rất đặc biệt, Bến Tre là tỉnh duy nhất ở miền Tây không thuộc đất liền, là vùng cù lao nằm giữa các dòng sông lớn như là sông Hàm Luông, Cổ Chiên, Ba Lai. Theo chân những đợt di dân của người Việt xưa, vùng đất cù lao đã dần thay da đổi thịt, từ chốn rừng rậm hoang vu trở thành nơi đất lành chim đậu. Do phải thường xuyên đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, và các loài thú dữ nên cư dân thở khai hoang lập ấp thường dựng lên những ngôi miếu nhỏ để thờ các vị thần linh nhằm cầu xin sự giúp đỡ che chở cho dân làng Đình Phú Tự là một trong những ngôi đình cổ còn tồn tại đến ngày nay. Đình được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 18, kiến trúc theo hình chữ tam, lập ngói âm dương, gồm ba ngôi, nhà võ ca để hát cúng, Nhà thính trưng bày các vật cúng lễ và nhà chính gồm trung đình thờ quốc tổ Hùng Vương, thần đình Phú Tự và các vị tiền hiền, hậu hiền là những người có công khai khuẩn. Hậu đình là nơi đặt dãy nhà khách, nhà bếp, Di tích Đình Phú Tự, cổ thụ Bạch Mai đã được tỉnh Bến Tre công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và được các vị tao nhân mặt khách chọn là nơi chốn giao lưu thơ ca vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu. nhà này mình nghĩ là dùng để ờ, có những diễn ra những cái buổi biểu diễn của ờ, hát bội hoặc là những cái ờ, buổi họp hội này của bà con ở đây những cái bậc này mình nghĩ là chắc cho những người dân người ta ngồi đây nè các bạn ở phía, phía trên đây rất là nhiều hoa văn nha vẽ rất là tinh xảo của nhà có một cái ờ, có một cái bảng hoặc là một cái liễn gì đó được viết chữ chữ nho sơn màu vàng rất là đẹp tâm hả tình xuyến mà xuyến. pháp danh của cô là diệu minh dạ tại cô ờ, có pháp danh ở chùa dạ, dạ con tên lộc à, con tên lộc dạ à. Cái ngày xưa tới giờ luôn hả con ừ, xưa giờ luôn dạ rồi cái mình lấy mình để mình sinh hoạt mình ừ. À, uống nước tiếp khách này kia ha khách ngồi dạ ở đây thì mình để tiệc ăn dạ. uống ừ. dạ à. là đền thì thường thờ thần thành hoàng này cái hắn con thần hoàng này dạ. kia ở chùa mấy thờ phật dạ đúng rồi cô có cái tâm bảo ở bên đó dạ ở kia bên đó nhà đó là nhà ta cấp cho từ ở à nhà, nhà bên kia ha là cũng như ờ, để son nồi chén bát đồ ly dạ. trong đó quạt máy đồ trong đó bên bé anh kia dạ. rồi mấy đây là cô ở mà cô cũng không ở bển cô có cái tầm bảo rồi có chú ở ngủ đó dạ. Thì cô ngủ bên đây con ngủ ngoài bếp nha, dạ ờ rồi cũng quen rồi hồi đó dạ. cũng cả chục năm rồi con xuống đây hồi năm 2010 đi chậm dạ. cũng dạ. buồn bệnh hoài thường cô chú ở nhà mình làm công việc gì cô chú cô đi bán uh, bún chai dạ cô bán bún chai hả dạ, dạ. có sỉnh không cô cô không, không biết uống nha không uống thử biết nha dạ tại vì cô không có sỉnh dạ. cô ăn cơm nhiều khi cô ờ, qua cô uống nhiêu vậy nè Đó. dạ uống thử rồi dạ dạ con con con xin phép cô ha ừ, dạ. uống thử rồi chứ không để là dạ Nên cô để cho cũng như bá tánh tới rồi ai có ờ, muốn nhậm miếng người ta đó cái mai đó hồi đó cô lụm nè năm lụm vậy lụm ngâm nè <coughs> cái này là mình lấy cái cái cái cái nè cái bông nè cái bông mai dạ con nói nghe nói cái bông mai này là còn để làm nước trà nữa phải không con đúng rồi dạ. ngâm nước trà uống mấy người mà ta không uống rượu được á ừ. thì uống nước trà ngâm uống nó không bằng cái này dạ. cái này mình uống mình có tốt cũng dạ. như nó chạy trong thân mình nó cũng khỏe dạ. cái này cũng như tỷ bá bệnh đó dạ. ừ. ừ. cô ăn cơm không tiêu á cô ăn chiều ăn cơm rồi cô qua cô uống nhiêu vậy đó ừ. không có uống nhiều mình uống nửa cốc đó được rồi ừ. cái cốc này bé lớn này cô uống phần nửa cô đâu có xỉn dạ đúng rồi ừ cô uống là cái bụng cô tiêu ngon lành luôn á dạ hả ừ. dạ. Không, cô tự tự tự tự tự trong... cô làm cô lụm vô rồi cô nước đẹp phải không dạ Chấm nước ừ, rượu nho ha dạ đúng rồi con mà mà cũng đúng rồi con cho. dạ được con, con cho không, một con, cái con, không, con không uống nhiều ừ, ừ. Dạ. cái cây mai đó là ngoài ừ. làm trà hay làm rượu còn rồi. có để ừ. làm ừ. thuốc cho gì không con không có làm gì nữa làm cái này với là nhưng mà bông dạ bông dạ trà, nước sôi dạ. cái để vô mặt cái đó nó uống nó, nó cũng như mới là mình uống thôi chứ để gọi là cũ không được biết dạ. sao nó móc dạ, cũng như rồi. mình lụm mới thì mình à. chăm tàm mình uống được mà cái bông đó là tháng giêng nó mới trổ phải không còn tháng giêng gầm gầm gầm tháng giêng là nó vừa nụ ở trong thân ra thôi rồi cái từ từ hết tháng giêng là nó có nhiều nhiều nhiều dạ. nửa tháng 2 bắt đầu à, muốn hết rồi à. rồi cuối tháng 2 là nguội hết rồi Ủa hết đó rồi. vậy đó ngay cái mùa mà con đi là không, ờ, không có gì hết luôn không có con dạ. đi con đi là cái tháng giêng mà ngay gầm á là nó nhô thế nó hơi hơi dạ. nụ nụ nụ nhỏ cái từ hai mấy tháng giêng là nó đẹp đẹp đẹp mà dạ. thơm lắm dạ. đi ở ngoài á ngoài còn, đường á là còn nó cái thơm. nước mà đó là nhà nước là người ta làm nhà, cô cô làm hay nhà nước làm bên nhà, nhà nước, ca à, nhà nước họ họ xây ừ. sẵn cái họ tới đó là cái ừ. cô họ đúng cô bật lên thôi đúng không ừ, cô ừ, bật lên dạ thấy cô mẹ. cô năm nay cô là nhiêu cô cô sáu hai tuổi rồi dạ ừ. thôi mẹ con chắc cũng cỡ ừ. năm tám năm chín rồi cô già rồi tóc già bạc hết trơn mà giờ dạ. cô bệnh cô nói mấy đứa con nó giờ chân bị sao cô bị bệnh khớp á dạ. cô bệnh hồi tháng 7 tới giờ dạ. trong tháng 7 tới giờ là như thế này tháng bước qua mới tháng 10 à. dạ. cô bệnh mấy tháng nay à cô buồn dạ, dạ. cô buồn nhiều khi cô ngồi cô khóc cô nói hồi dạ. đó cũng như giờ cô đâu có thời gian hả không giờ là bắt đầu làm đó là ngày mai á khuya vậy là làm bún vô hộp đi bán rồi bán ở chợ giữa thà, mà đâu con không cô bán chợ lớn chợ lớn cô nói thà cực khổ vậy mà nó vui nó dạ, khỏe đúng rồi. mần cực mà nó không có bệnh mà giờ tự nhiên bệnh vậy ai cũng ăn ủi con nó giờ tại lớn tuổi già rồi giờ phải bệnh ai mà cũng như bị hở quanh tim á dạ, đúng nó rồi. mệt á đúng rồi cái cô bài cho ăn nha à, ăn là hết mà dạ. ai ăn mặn được á nha chứ ăn dạ. chay à, nhiều khi người ta ăn không được dạ đúng rồi cái con. mua con cua mà cua cho chắc nó nha cua biển mày lớn nha nè dạ. Cái con về rửa sạch đi cái đâm nó nó chết rồi cái con giặt gà cái mua sữa ông thọ chế cho đầy cái mua á cái dạ. để vô cái tô chừng cách thủy chừng cách thủy thủy cái mình gỡ mình ăn mình uống hết mình gỡ mình ăn hết con cua yeah. Dạ. ngày mai ăn ngày mai nghỉ mốt ăn rồi nghỉ ngày cách yeah. Dạ. ngày ăn ba con ha là từ từ cái nó sẽ khỏe dạ. cô hồi đó cô bệnh cô cũng ăn vậy á ờ. cô bị mệt tim á hồi hộp hồi hộp đúng rồi đó. mình cũng như thiếu máu tim á dạ. ăn nó bổ sau nói ờ, bệnh bây giờ mình không gán ăn thì mình uống thuốc cũng cả trăm ngàn dạ. bạc trăm ngàn đi bác sĩ cũng vậy dạ. ăn được thì ăn vậy cho nó bổ dạ. cái máu tim của mình dạ. đó vậy à, chú bệnh cái đầu vậy đó dạ, chú nào à, dạ. rồi nên nó à, bỏ cái mẹ rồi trời ơi nó hư ghê không nó ngoại hồi đó là con có thấy chú trên uh, youtube á <laughs> dạ con có tay số chứ dạ con thấy chú uh, cũng ờ, ừ. uh... ổng minh mẫn dạ ừ, vô đây ổng khỏe vậy là mình mất cái phần sọ mình mất cái sọ mà hồi xưa cô cũng nghèo á dạ. rồi cũng như đi nằm làm hết bệnh rồi hết tiền rồi hết nhà hết cửa luôn người đâu có còn để gáp lại yeah. Dạ. cái bác sĩ nói bây giờ 6 tháng 5 tháng thì gáp lại chứ để lâu quá là cái sọn yeah. nó dạ. đã hư yeah. Dạ. cái con nói thôi bây giờ gáp lại nữa thì mình tốn tiền nữa thôi yeah. để vậy mà thấy còn cô bán thì chú làm bệnh gì chú hả chú làm bệnh gì lương thực dạ lương à, thực dạ. dạ, gạo mà dạ, gạo lương thực gạo chứ nhỏ đâu dạ ở đó à chứ giờ đâu lúa bao bự lắm dạ ừ. lúa gạo rồi á làm dữ lắm trời rồi làm tới vụ thiêu ăn rồi làm cái lương á dạ giờ mình xong mình xong việc xong giờ mình về mới tắm rửa sướng mà con mà ờ, bị sao bây giờ ông sướng ở đây đó là cũng như tối ngày mình cỏ tay mẫu ăn tay mà mạnh này là bệnh này không Dạ. ngày dạ. xưa á là ổng làm nghề vậy á dạ. ừ cái hồi năm 2010 tới giờ là ổng mình, thấy không não thấy chưa dạ. đây bên tre chê dạ. bên tre chê rồi đi trà rẫy tôi đâu trước đâu biết gì nữa vợ dạ. chở đi tôi biết đâu nữa mà ừ. giờ sao, chú họ ờ, tin tỉnh táo minh mẫn thấy con con con con nó nó được vậy nó được dạ, đã ông minh mẫn mừng hồi dạ. ờ, hồi ông mới vô đây đó con biết không ông xanh là xanh lát ông dạ. thời yếu mà giờ đang đốt nhang bắt đầu đốt nhang dạ à, nói đây về đốt nhang cũng có tâm linh dạ đúng rồi à, lòng thành tâm tin tưởng tại phật thì ở đây thầy cũng độ cho cô chú ở đây mạnh dạ mạnh khỏe <laughs> thì mình sắp đẹp quá hen cô cái này à, thằng bé nó con của ông bái con này nè nhà dạ. đây là nó cũng đi làm bên công ty á dạ rồi cũng như ngày chủ nhật đồ nó lại nó quay vậy đó à, nó làm nó sắp vậy ha nó sắp nó sắp nó làm hết vậy dạ à, nó à. cũng ừ, giỏi dạ ở đây đường thì nó cũng tới lui nó cũng dọn dẹp phụ dạ. mấy ngày chủ nhật á dạ. nó lại nó làm rồi, cô chung chú ở đây thì đó dạ. mình có bổn phận mỗi người có cái bổn dạ. cô cảm ơn con nhiều dạ. chứ giờ không nói gì miễn mình nó có tình đạo Phật mà mình quý mến cái dạ. cái cái lời nói ha là mình dạ. đâu phải mình phải cần đồng tiền dạ, mình cần rồi, cái con. lời nói dạ, đúng rồi. giúp là quá quý rồi dạ. ừ. ừ. như cô ở đây con cũng lời nguyện của cô ngày xưa nên con mới vô ở chỗ vậy nè dạ. ngày xưa con cũng khổ lắm hồi con mới ba mấy tuổi rồi Ừ. cô khổ giờ cô 62 tuổi rồi cô thấy mấy chục năm rồi ngày ừ. xưa cô nguyện cô khuya là 9 10 giờ là cô ra bằng thiên nhà cô ở bên mỹ Tịnh An dạ. cô đứng con thơ cô thấp hơn cô nguyện ơn tên cha ngọc hoàng thượng đế mẹ diệu trì kim mẫu chứng minh cho cô vậy đó dạ. tên họ của con vậy đó yeah. Dạ. mà giờ con quá khổ rồi thôi giờ mẹ xây chuyển cho con ở chỗ nào thanh tịnh đi sao cô không ngờ không ngờ cô cô nguyện vậy mà nó nó sẽ thành sự vậy thật là ba mươi mấy năm là khoảng năm tám ba mươi hai tuổi mà bây giờ cô 62 à, năm 2012 á yeah. Dạ. rồi cái cô xuống đây cô ở thì sao từ từ cô thấy cô khỏe yeah. Dạ. lời nguyện đưa đẩy cô xuống đây cô ở không ở đầu tiên cô xuống rồi cũng thấy buồn yeah. mà dạ. thấy cái đình bên mông không phải như vậy đâu đó ờ, ờ, ờ, đâu đâu được đâu thời khó quá tự đẹp cỏ dữ lắm cỏ nó, luôn rồi. Dạ. Như, về cô dẹp hả ở Cao cái cái ngay cây khế mà cái độn hả miễn chai cách đây hai ba ngày con có xuống đây ghé là con nhớ vừa tới cổng con thấy là có họ như là làm hội nghị à, gì á vậy bữa chủ nhật phải không dạ đúng rồi đúng rồi kêu bằng ta mượn chỗ đặng kêu bằng đại đoàn kết đại đoàn kết ừ, dạ. đại đoàn kết á dạ. đúng rồi buổi chủ nhật bữa đó dạ. cô cũng không ở nhà à. À, cô đi để chú à. nhà mình chú nhà mình chú nhà tiếp à, đi lên nhưng mà nói chung người ta lại người ta cũng ừ. à, bài trí xong người ta cũng tự dọn dẹp ừ, luôn chứ ừ, rồi cũng dọn dẹp dạ. xong rồi mình ở đằng sau thì người ta nhờ chú dọn dẹp phụ người ta dạ. cho tiền vậy đó dạ. ờ người ta cho dạ. tiền chú phụ dọn ừ. ở dưới vậy dạ. ờ. thì ở đây thì phải bổn phận của mình dạ, đúng rồi. cố gắng đúng rồi mình chấp nhận mình ở đây cũng như ở chùa đi dạ. Ừ, công quả ai mỗi người có cái bổn phận riêng dạ. vậy đó mình phải làm rồi mình cũng thấy vui vẻ cũng khỏe dạ. chứ không có gì mình cố gắng cái năm nay con qua cái bệnh của con dạ. Ừ, cho cho con hết mấy dạ. đứa con nó nói thôi giờ mẹ gán đi chứ tại vì à, tới thời kỳ của mẹ tuổi già dạ. thì cái giò mẹ vậy thì gắng cái giò có vậy nè mà nó đó cái giò đâu có gì đâu nó nó đau cái đầu gối vậy nè hổng ừ. nó sưng ha dạ. nó bị khớp nó sưng cái cò bó thuốc rồi này kia này đó vậy đâu có còn nó cái giò dạ. bình thường chứ đâu có gì đâu Đúng mà rồi. nó vậy đó mà giờ cái này nó bự hơn phải không dạ. nó nó vậy kỳ ghê luôn á mà đi nó yếu dữ lắm yếu <laughs> không sao đâu cô cô cứ lạc quan lên nghe con ừ. dạ cái mình đi đường nào xuống con mình đường, đường này xuống được không con con con biết đường con chỉ chú đi con tên gì đừng có mấy tròn à. có ai như thế không đây là cái cây khế phía sau của đình phú tự cây khế cũng rất là nổi tiếng nha Ôi, có một con chó nó sủa rất là to trong đây có gia đình của ờ, cô chú năm cô chú năm thì ở đây để ờ, chăm sóc đình và sinh sống tại đây luôn camera nó bị rỗng kỳ yên đó nha dạ. 16 tháng 3 cũng tới 3, 3 ngày là lễ tới 18 ừ, lễ kỳ yên dạ. rồi á, cái lễ tháng chạp dạ. là 16 tháng chạp 16 là tháng chạp, biểu dạ. tới nè dạ. rồi á, mùng 10 tháng 5, mùng 10 tháng 10 là lễ đó là trong nội bộ cúng thôi, yeah. Dạ. không có ai hết ta, Yeah. Dạ. Có chỉ hai cái lễ đó lớn. Yeah. Dạ. 16 tháng 3 là lễ kỳ yên lớn nhất. Yeah. Mà tại không gọi vũ bệnh gì đó. Dạ, yeah, Covid này ừ, kia. Ừ, đúng rồi, yeah. cái cái ngưng. Yeah. Rồi bây giờ người ta nói để là 16 tháng chạp này là có có, có cúng có hát bội á dạ ừ. đã vậy trời sao rồi tôi làm bỏ từ từ nước ngoài luôn dạ bên đi ờ, theo luôn dạ giờ dạ, cô chú đốt nhang là chú cúng thần hoàng này kia hả chú rồi, dạ. ăn, ăn, ăn. <laughs>